bên trong nó sẽ bị xước xước này, những cái đường sâu bên trong này thì những chiếc máy đấy là đã bị ép lại lưng rồi nhá ở Việt Nam làm là hay bị lộ lắm Trung Quốc làm thì khó bị lộ Việt Nam làm hay bị lộ lắm nhá Hello xin chào anh em ngày hôm nay thì à, mình đang có một cái à, kiện hàng ở đây vâng rất là nhiều luôn đó anh em mình nhìn thấy nha một tan là 12 mười hai Pro Max 12 Pro thường thì uh, hôm nay thì chắc là mình chỉ giới thiệu 12 Pro Max thôi bởi vì 12 Pro Max nhiều hơn thì có cái gì hay thì mình mới làm clip đúng không anh em xem kênh YouTube của mình sẽ biết đấy đây là những chiếc 12 ừ, Pro Max 12 Pro giá rất là tốt luôn tốt thì mình mới làm hàng toàn hàng ngon hàng tốt rồi ở ờ, bên mình hiện tại đang rất là nhiều hàng và vì những chiếc iPhone mới 14 miếng ra ấy, thế những chiếc này đã đang giảm một chút rồi đó hiện tại bây giờ thì ờ, mình nói luôn bây giờ nó rơi tháng mấy nhỉ bây giờ nó là tháng 10 của năm 2022 iPhone 14 14 series vừa mới ra xong thế nên chiếc máy này hiện tại bây giờ bây giờ các bạn mua thì giá chỉ cần mấy triệu thôi là các bạn có thể sở hữu được những chiếc iPhone 12 Pro Max này rồi đó ở trong này thì có cả 12 uh, uh, Pro và 12 mini nữa thì phải nhưng mà thôi mình cứ làm mỗi 12 Pro Max thôi nhá thì bây giờ mình bỏ sang một bên và mình lấy máy ra đó để mình giới thiệu cho các bạn nó ngon như nào đây nhá thì phải nói thật với các bạn là các bạn xem cái youtube mình các bạn biết là mình thì rất là đa dạng loại máy và chỉ làm hàng zin thôi đó, rất là đa dạng và chỉ zin thôi nhá đây mình đang có rất là nhiều này đó, chiếc máy này là nào thì về đây à, nhân viên của mình bên mình đã test rồi và bọc ừ, lại túi lông rất là cẩn thận đấy để mà mà tránh bị xước hay là là là, là bị uh, xảy ra vấn đề gì đó, đó bọc túi lông cẩn thận cho nó sạch sẽ đẹp đẽ đây trong cái kiện hàng là chả hiểu sao lọt một cái ờ, iPhone 12 mini ở đây 12 mini thì rẻ thôi con này thì bây giờ chắc chỉ tầm hơn 7 triệu tí thôi đó mua thì liên hệ luôn nhé đó, chỉ có một con thôi đây trên chiếc 12 Pro này 12 Pro thì tầm uh, 16 17 triệu đó đây bỏ con 12 Pro con bên 12 Pro cũng nhiều phết đấy. sẽ bỏ qua một bên mình chỉ giới thiệu 12 Pro Max thôi à, ok nhá nhiều 12 Pro Max lắm đây nhá mình sẽ nói luôn là những chiếc máy này hiện tại bên mình bán hoàn toàn là dưới 20 triệu hết đó chỉ trừ phiên bản 512 12 GB và 256 thì nó sẽ hơn 12 triệu một chút còn 128 GB thì uh, hơn 20 triệu một chút còn 128 GB hoặc là dưới 20 triệu một chút trên 16 19 triệu còn 128 GB thì các bạn mua với mức giá chỉ tầm khoảng 17 18 19 triệu thôi tùy loại đó tùy loại nhá và các loại phân ra như nào thì tí các bạn xem clip này các bạn sẽ biết rõ nhất thì mình chỉ phân chỉ có máy zin thôi thế nên là có những chiếc là rẻ hơn bởi vì lý do này những chiếc rẻ đắt hơn là vì lý do kia thì ở trên clip này mình sẽ nói cụ thể hơn mình đang nói ví dụ đây nhá đây ví dụ hiện tại mình đang có một chiếc máy mình ghi là pin 95 đây này hay là chiếc máy này pin 89 đó thì giá hai chiếc máy này nó phải khác nhau tất nhiên là pin 89 nó sẽ rẻ hơn nhưng nhá có những chiếc máy pin 100 phần trăm mà vẫn rẻ hơn đó không phải pin thay đâu cái này thì không rẻ này mà nó lại là kiểu khác đó nó là máy những cái máy trả bảo hành của chính hãng đó. Thế nên là pin nó rất là cao nhưng mà bây giờ iPhone Apple nó có những thuật toán quản lý thiết bị rất là ngon thế nên chúng ta có thể nhận ra rất là dễ dàng để mình xem một con nhé đó là mình sẽ nói cụ thể hơn à, đây pin 91 này đấy những con này là hoàn toàn là hàng uh, à, 12 Pro tiết bỏ sang một bên đó lọc đây có pin 98 này con này là pin 98 nha nhưng cũng rất là rẻ này mình nhớ không nhầm thì chính là con này này bởi vì là con này là hàng trả bảo hành thay màn hình tại chính hãng rồi đó, linh kiện Apple chính hãng này nhưng là zin hết nhá Apple thay thì là zin thôi đó, cái này thì không phải là hàng thay mà là hàng vấn đề bằng hàng thay mà nó hiển thị được như này mới là hàng zin nhá iPhone 12 thì hiện tại series hiện tại bây giờ chưa fix được màn hình như iPhone 11 một series ấy là thay màn hình thì nó sẽ báo là màn hình không chính hãng nhưng mà đã fix rồi chỉ cần thay mỗi cái chip thôi thì nó lại báo màn hình chính hãng bình thường đó còn iPhone 12 thì chưa được thế nên là đây mới là những chiếc máy chuẩn đét của hãng này đó linh kiện chính hãng này linh kiện chính hãng là cái này là thay tại trung tâm bảo hành tại service của Apple nhé, chính hãng thì nó mới có cái này thì như chiếc máy này cũng rất là rẻ thôi đó thì bây giờ thì mình sẽ sẽ làm cụ thể nhé và chi tiết mình sẽ bóc ra để cho các bạn hình dung bây giờ mình sẽ bóc một con máy zin một con đây là máy máy zin nhé, máy zin đét tuyệt đẹp đó pin thì chỉ có ờ, năm à, tám mươi chín phần trăm thì những cái máy này là máy toàn ở trong kho nhà mình có thể là nhập Ừ, hàng sách tay hoặc cũng có thể là nhập hàng chính hãng đó đây là hàng của mỹ này thì các bạn nhìn thấy nha, đây còn thậm chí nó còn có ờ, người trước ta dùng người ta còn vẫn còn có dán cái siêu việt bên cạnh luôn nhưng mà máy rất là đẹp đó gần như là dán cái pbf này đó, thì mình sẽ bóc sẽ bóc cái pbf ra nhá để xem nó như nào đó, nhân viên nhà mình thấy đẹp quá chắc tiếc không bóc rồi chứ còn nếu mà là mình thì mình bóc hết đó, toàn là khách người ta lên đời ấy, người ta có thể là người ta mua pro 13 pro Max hoặc là người ta thể mua 14 rồi bây giờ iPhone 14 Pro Max ra bên mình bán vô cùng là nhiều luôn mà hoàn toàn là những chiếc máy này là hoàn toàn là những chiếc máy mà khách người ta cầm người ta đổi lên thì bên mình có hỗ trợ lên đời nhá đó thế là bạn nào mà đang có iPhone 12 hoặc là iPhone đời thấp mà muốn lên đời thì cứ qua bên mình mình hỗ trợ hết máy nào mình hỗ trợ trừ những cái máy mà hiện tại không được hỗ trợ Apple hỗ trợ ví dụ như 6s hoặc là đổ lại thôi thì bên mình sẽ không hỗ trợ lên đời mình sẽ không nhập lại máy lên nữa đó, trừ 7 lên là mình vẫn hỗ trợ bình thường nha đây máy đẹp như này các bạn này người cũ dùng người ta rất cẩn thận người ta dán hết rồi nên chiếc máy là rất đẹp chiếc máy này thì giá của những chiếc máy này ấy, mà pin con này là hàng nguyên GDS nhé hàng không sửa chữa sửa chữa gì rồi pin vẫn còn nguyên thế nên là nó không được um, cao lắm đâu mình đang dùng con 12 và mình dùng từ tháng 6 năm ngoái đến bây giờ thì pin chỉ còn 87 thôi con này là còn 89 nhưng khá là ổn đấy đó, thì con máy này hiện tại bên mình đang bán với mức giá là chia theo như này những chiếc máy nào mà pin dưới 92 pin dưới 92 nhá pin dưới 92 đó như ví dụ chiếc máy này chẳng hạn mà hình thức đẹp như thế này thì bên mình bán nó chỉ tầm khoảng dưới 19 triệu thôi dưới 19 triệu nhá đó còn nếu mà pin dưới 92 mà hình thức không đẹp ấy nhưng mà những máy ít lắm đa phần là mình nhập là mình phải nhập máy đẹp Nguyên zin và máy đẹp máy không đẹp thì giá chỉ dưới 18 triệu nghĩa là 17 triệu mấy trăm thôi đó đây là một chiếc máy pin 95 nguyên GDS pin 95 nguyên GDS này đó mình sẽ phân biệt rõ ràng như vậy nhé pin 95 nguyên dĩ nghĩa là pin trên 92 từ 92 cho đến 100 phần trăm và nguyên GDS thì mình sẽ bán khác một chút giá dưới 19 triệu những chiếc máy này ấy, thì là đa phần ấy, là nó còn phân chia theo giá màu nữa giá màu đắt nhất vẫn là màu xanh ở màu vàng còn giá màu đen thì thì rẻ thôi đúng không giá màu đen là rẻ nhất nhưng chiếc chiếc máy này hạn mình đang bán là tầm uh, hơn 18 triệu một chút à, đấy tầm hơn 18 triệu à, tầm tầm hơn 19 triệu một chút có nghĩa là giá là vì số đo là những cái chiếc máy pin cao là mình sẽ bán và máy đẹp mình bị bán sẽ hơn 19 triệu đó hơn 19 triệu một chút thôi dưới 20 triệu nhé còn những chiếc máy mà pin dưới 92 như chiếc máy này ấy, thì nó sẽ là dưới 19 ờ, triệu hơn 18 triệu một chút những chiếc máy mà hình thức xước mà pin dưới 92 ấy, thì nó sẽ là dưới 18 triệu tầm hơn 17 triệu một chút thôi đó cái này là mình đang nói máy nguyên zin nhé chứ các bạn đừng có so sánh với những cái máy nào mà dưới 17 triệu thì các bạn cũng biết là nó có thể là nó đã làm lại rồi hoặc là như thế nào đó thì mình không nói ép kính ép kiếp chẳng hạn đó, đây là những chiếc máy nguyên zin hết kể cả ép kính chưa luôn đó, thế anh em nào mà trong nghề có thể xem clip này của mình và có thể sẽ nhìn sẽ hiểu ngay nhé đây còn đối với những chiếc máy mà linh kiện chính hãng này như nào nhưng mà pin rất là cao thì những chiếc máy này thì mình sẽ bán bằng những chiếc máy pin dưới trên hai của hàng nguyên zin nhé đó, nhưng mà linh kiện chính hãng nếu bạn nào mà biết đấy thậm chí anh em thợ biết anh em rất thích con này bởi vì con này là hàng Apple người ta làm chuẩn không phải test nhiều đó, Apple người ta thay chuẩn luôn à, như chiếc máy này cũng rất là đẹp pin rất là cao à pin rất là cao luôn à, pin cao chiếc máy này thì bên mình đang bán nó là bao nhiêu nhỉ đó là hơn 18 ờ, triệu và dưới 19 triệu nhá à, đây các bạn nhìn thấy nhá thì iPhone 12 Pro Max thì nó cơ bản là nó có bốn màu thôi đó nó bốn màu này vàng này đâu mình sẽ thử một cái màu xanh nào xem bốc là không này bốc thử một cái màu xanh nhá cho nó là đây hàng V93 này có thể là hàng cũng là đây linh kiện chính hãng này đó hàng V93 linh kiện chính hãng này đó nó còn một con màu xanh nữa màu đẹp rất là nhiều luôn mình vô cùng ai màu xanh đây màu xanh đây màu xanh pin 86 này đó màu xanh pin 86 này chắc còn dưới mày ờ, nó chỉ tầm khoảng 18 triệu rưỡi về sau này thì các bạn cập nhật ở website còn bây giờ là 18 triệu rưỡi bây giờ là đầu tháng 10 của năm 2022 cuối tháng 9 đầu tháng 10 đó pin 86 nguyên zin nhá thì những con này nó chỉ tầm khoảng 18 triệu rưỡi quay về thôi nha đó đây đây pin 88 này pin 88 này mình có ghi đỗ pin là pin 88 này pin 89 này Đấy, pin 93 này pin 93 hàng linh kiện màn hình này Đó, những con đa phần là những con hàng linh kiện màn hình thì đây con pin 92 thế là bây giờ mình đã mình vừa nói là pin dưới 92 và pin trên 92 thì vậy 92 thì bán nhà 92 thì bán với cái giá mức dưới 92 nhưng mà 93 thì nó lại khác nhé. đây là bản 256 256 thì có như con này nó rơi tầm khoảng uh, dưới dưới 20 triệu nó bằng tiền cái con 128 ghi pin cao máy đẹp nhé mà không thay linh kiện gì đây là một con màu xanh đây màu xanh đây màu xanh Vina 6 này đây là một con màu xanh màu xanh với pin là 88 hai con này bằng tiền nhau giá chỉ à con này đắt hơn con này là à con này là còn hàng phải phải này đây đây đây con này hàng phải, con này giá chỉ dưới 18 triệu thôi ai phẩy phải đây các bạn có thể nhìn thấy nhá đó hàng phải này hàng nguyên zin mà nó phải được khó tránh đây các bạn nhìn này đó con này thì rất là đẹp đúng không pin 86 đẹp nhưng con này pin 89 ờ. này phải phải này đó pin phải phải nhá Đấy. thì những con này là là là con này là rẻ nhất con này chỉ hơn 17 triệu thôi đó chi tiết như nào thì các bạn cứ vào website mình hoặc chat ở bên mình nhé hoặc là để số điện thoại dưới này mình tư vấn đây một con pin 100 phần trăm con này pin 100 phần trăm nói chung là sạc ít nhưng để xem là có phải các hàng uh, trả bài hành không hàng đã bài được không đây nguyên zin nhá chưa thay thế cái gì này nguyên zin này thì chiếc máy này là đắt nhất màu xanh luôn còn giá nhất thì bên mình đang bán nó rơi vào tầm khoảng 10 19 à, triệu 8 à, 10 triệu 8 nhé đó, bây giờ là đầu tháng cuối tháng 9 đầu tháng 10 nhắc lại đầu cuối tháng 9 đầu tháng 10 là 18 còn sau này thì nó sẽ giảm hơn các bạn có thể vào website bên mình là mn.vn mình ghi cái máy đẹp đó hoặc là máy xước ấy, nó sẽ khác nhau đúng không đây lại có máy màu xanh nữa nó chỉ có bốn màu thôi đó, nó chỉ có bốn màu thôi đây ví dụ một máy này nữa này đây là máy thay màn hình này đó máy này thì dưới 19 thôi nhá máy này cũng là pin cao nhá pin 96 nhưng mà giá chỉ dưới 19 thôi đó đây có thêm một cái màu ờ, duy nhất rất là nhiều màu khác nhau nhưng chỉ có duy nhất một con màu trắng duy nhất một con màu trắng rất là hiếm pin 94 phần trăm không biết là hàng gì hàng đó không biết hàng gì nhá à đây đây là một trong những con là thay màn hình chính hãng đó con thay tại hãng con máy này thì giá chỉ tầm dưới 19 thôi nhá tầm 18 mấy thôi đó bốn màu nhé mình để bốn màu ra cho các bạn xem đây bốn màu này Đấy, để cẩn thận những cái máy này bây giờ nó có dưới 20 triệu thôi nhưng mà nó rất là xịn thế là rất là nâng niu nhẹ nhàng thôi kẽ hàng với các em nó thôi đó đây Đấy. còn tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn như thế nào là chuẩn như thế nào là không bị ăn màn như thế nào là hàng mỹ như thế nào là hàng việt nam nhá ok cùng chợ ok nhá mình vừa gọn lại cất gọn máy đi cất vội máy đi bởi vì là nó nhiều quá nó chán lan quá bởi vì là chỉ tập trung vào mấy con máy này để hướng dẫn các bạn cách chọn mua là sao cho chuẩn nhất để mà các bạn tránh phải mua phải cái máy mà nó rẻ như bên mình bán với phải cái máy chất lượng nó kém ấy đó đây mình hạ sẽ hạ camera xuống để cho tập trung nha đó, hạ camera xuống chút cho tập trung này ok mình để gọn đấy nha đây các bạn nhé đó thì 12 Pro Max thì mình đã từng làm clip rồi đấy nó sẽ có bốn màu như này thôi bốn màu như này thôi nhưng nó không hề đơn giản một chút nào đâu nó còn phân nhiều loại khác nhau nữa đó cho là mình quên lấy cái cọc sim huy ơi cho anh mời cái đầu sim nào, nó phân ra nhiều loại để các bạn có thể dễ lựa chọn và chọn lựa để mua cho nó sao cho nó chuẩn nhé hiện tại ở Việt Nam đa phần máy cũ ấy đa phần máy cũ rất là nhiều luôn đó là đến từ Mỹ đó là đến từ Mỹ nhá thì uh, vì sao nó là máy đến từ Mỹ nó lại nhiều thế thì mình phải nói thật nên các bạn đây này toàn bộ iPhone mà các bạn ở Việt Nam để lựa chọn để yêu thích là nó là hàng xuất Mỹ nhưng mà hàng xuất Mỹ ấy, thì đa phần là được vận chuyển qua Trung Quốc và đến Việt Nam và à, đa phần iPhone máy cũ tại Việt Nam thì chủ yếu là nhập từ Trung Quốc thôi đó, một số ít thì nhập lại của người dùng một số ít thì nhập lại từ Hồng Kông Hàn Quốc hay là từ uh, Nhật Bản nhé còn đa phần là là được máy được nhập từ từ Trung Quốc về và từ Trung Quốc thì đa phần Trung Quốc lấy từ Mỹ về nhưng nhập từ Trung Quốc về thì nó rất là nhiều loại hàng khác nhau đó có thể là hàng đóng lại hàng thay vỏ đấy hàng lắp ráp lại với nhau bằng cách nào đó mà nó lại ngon lành và về đến Việt Nam chúng ta mua thứ hai nữa là hàng nhập từ nước ngoài về nhưng mà nguyên zin về Trung Quốc thì vẫn có nguyên zin vẫn có những hàng đấy mình nhập với mức giá nhiều khác mức giá khác nhau lắm mình phải nói thật với các bạn là mình nhập với rất là nhiều mức giá khác nhau ở đây thì mình chia sẻ thực tế nhé mình đã bị nhập phải những cái lô mà nó kém chất lượng đã bị cháo vỏ hoặc là đã bị vấn đề rồi đó đó là nhập ở nước ngoài về thậm chí còn đấy là ngoài ra nhá đấy là dựng ở bên Trung Quốc bởi vì là hàng anh em đều ý thích hàng mỹ mà và hàng mỹ thì đa phần là bị dừng lại ở bên trung quốc bởi vì hàng mỹ đa phần là đi từ trung đi từ trung quốc về mà thế nên bị dừng lại bên trung quốc nhiều nhưng mà có những sản hàng ấy thì là còn dựng ở việt nam cơ có nghĩa là như thế nào nghĩa là hàng ở việt nam mà bị vỡ bị mạch bị hỏng kính bị vỡ kính bị ừ, hỏng lưng hỏng nước thì ở việt nam cũng bị thay nhiều rồi đó, ở thợ ở việt nam bây giờ nó cũng dựng được iphone là bình thường hàng dựng bên mỹ đồng à, bằng hàng dựng bên trung quốc là còn đẹp hơn hàng dựng ở việt nam đấy thế nên lựa chọn là tốt nhất là chúng ta mua hàng zin mà không bị dựng thế nên là các, mình hướng dẫn ở đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt một cách đơn giản nhất bởi vì là nếu mà phân biệt chuyên sâu về cách tháo máy ra hay là như thế nào ấy thì cái đấy là thợ biết hoặc là những cái đấy là anh em là chuyên đi mua biết thôi nhưng mà có phải cửa hàng nào người ta tháo mình xem đâu đó thế nên là mình đây chỉ mình phân biệt nhẹ nhàng để chúng ta có thể uh, mua được những cái sản phẩm qua mắt thường thôi được an tâm được phần nào đó an tâm phần nào đó rồi nhưng mà không không khẳng định được tuyệt đối đâu nhé thế nên anh em xem cái clip này chỉ để tham khảo thôi chứ không phải là khẳng định tuyệt đối thế nên anh em nào có vấn đề hơi khó chịu hay là như nào ấy, thì anh em mình cứ vô bên dưới video để anh em mình cùng chia sẻ thôi chứ không không nên để để những cái từ ngữ khó nghe ở trên clip mình sẽ xóa đi nhá đó thì bây giờ trước mắt đấy là chúng ta cùng xem về hình thức này việc đầu tiên đấy là iPhone 12 Pro Max thì nó chỉ có bốn màu như này thôi cái màu xanh đậm cái màu xanh này sang 13 Pro Max thì nó sẽ khác nó không còn mòi nữa sang 14 Pro Max thì nó không còn mòi nữa mà nó sẽ trở thành trở thành màu tím màu tím đen đó hay là màu trắng bạc này cái màu này thì mình thích nhất bởi cái màu này rất là bền màu này nó ít khi nó bị cũ lắm mà có cũ đi ấy, thì đánh bóng cái viền nó lại đẹp nhá thế nữa cái màu đen màu đen này là cái màu khó bán nhất đó, anh em con trai đã thích lấy màu này nhiều hơn đó, chị em phụ nữ chắc chắn là không lấy màu này rồi đó còn cái màu vàng mình thấy cái màu này màu xanh nhất nhìn rất là xa luôn màu vàng rất đẹp nhưng mà tại vì là từ thời iPhone 5 S trở đi là máy nào có màu vàng thế là người dùng iPhone lại chán màu vàng mình thì mình rất là thích nhá mình thích màu vàng mình thích màu trắng nhất xong đến màu vàng này màu xanh với màu đen thì bình thường thôi đó đó là cái màu sắc thì chúng ta hãy xem như vậy còn tất cả những cái lưng của chiếc iPhone cùng xem màu sắc thì cùng xem lưng luôn thì những chiếc lưng của những chiếc iPhone 12 Pro Max nó sẽ giống như là lưng của iPhone 11 Pro Max nó sẽ là màu nhám không phải màu bóng đâu nhá đây đi mua phải để chú ý cẩn thận nhá màu nhám này đó phía logo của Apple thì nó in ở giữa và nó không có một bất cứ một dòng nào chữ nào đây nó không có bất cứ dòng chữ nào đây đâu kể cả hàng châu Âu hàng châu Âu nó không còn in cái thùng rác ở dưới này hay chữ ký biểu tượng nhưng mà in này rất tiếc ở đây mình không có châu Âu nào đó nó in ở trên mép này hay mép này đấy nó in vào trong hai mép này nó in cái biểu tượng hình rác ở đây chứ không in ở sau lưng máy nữa thế nên là cái việc mà dựng lại lưng máy dễ lắm việc mà dựng lại lưng máy bởi vì lưng máy bây giờ nó có in cái gì đâu nó không phân biệt các thị trường đâu mà sợ là dán nhầm thế nên là các vị là thay lưng máy là cứ thay thành thạch thôi đó Trung Quốc thay gần gần như không nhìn thấy ra cơ ở Việt Nam mình thay thì nhiều khi mình anh em mình vẫn nhìn được ở Trung Quốc gần như không nhìn ra còn bây giờ thì cùng nhìn lại cái màu nhá đây thì cái màu lưng máy này đó bốn cái màu này nó phải giống hệt nhau đó cái màu lưng máy đây đó nha đó cái màu lông máy nó sẽ như thế nhá màu xanh này màu vàng này đen xám này hay là trắng bạc đó, trắng thì đi với viền bạc đen thì đi với viền đen bóng vàng thì đi uh, màu này là màu vàng màu vàng không biết là màu vàng gì gọi là màu uh, mình hay trêu trêu gọi là cháo long như đi với viền vàng óng nhá đó đi với viền mạ rất là đẹp màu vàng này vô cùng là sang luôn màu xanh này đó thì cái lưng máy là chúng ta nhìn cũng đơn giản thôi chúng ta có thể phân biệt được thứ nhất nha ở đây mình hướng dẫn cho anh em xem kỹ này thứ nhất là anh em nếu mà khi cầm con máy trên tay anh em nhìn kỹ các viền này, này kỹ cái mép này, này đó xem con lộ nó vết keo nào không lau thật kỹ nếu thường thường dán ông nào làm ẩu ấy Trung Quốc nó làm khó nhìn lắm nhưng Việt Nam hay làm ẩu là nó sẽ lộ một chút vết keo nào ở đây hoặc là cái mép này nó sẽ có một cái màu sẫm hơn một chút hoặc là bị lạc lạc đi đó, nó không được liền mép mạch như này đó, thì nó sẽ bị thấy lưng còn nó lên mạch như này là ok nhá chúng ta vuốt và bị này họ vuốt là bị rất đẹp nhá không bị gồ ghề không bị cong vênh thậm chí bóp nó không bị nhún nhún xuống đó rồi là lưng zin nha quả táo là nhà mắt vào miết nó không có gồ ghề hay là như nào hết thì nó là lưng zin nhiều khi quả táo vuốt nó cộm cộm cộm cộm cộm lưng nhá nhá nhá nhá thì đó là lưng lô rồi nha đó là lưng lô chuẩn luôn đó còn tiếp nữa chúng ta hãy nhìn kỹ ở trên các các các mép lưng này nhìn thật kỹ vào nếu mà nó có một cái vết xước ở bên trong là tôi bỏ nhé kể cả lưng zin nhiều khi tháo ra sửa rồi nó bị xước bên trong ấy thì chúng ta sẽ nên bỏ bỏ luôn có đây không lấy được đó, lưng nó phải đẹp và bị như này nó không có một cái vết bất cứ một cái vết gì hết thì nó mới là chuẩn nhá đó không có vết gì hết là ok còn bây giờ chúng ta nhìn lên cụm camera trên này này à, mình sẽ lau mình một tí nhá mình sẽ lấy cái khẩu trang mình lau một tí này đó nó đen nó đen kít luôn bởi vì camera nó còn phấn nó không bị lộ cái viền này nhìn nó rất là đen chỉ nghiêng nghiêng đi hoặc là xoay đèn vào chúng ta mới nhìn thấy cái thấu kính bên trong thôi thì rất là đen nhá nó còn nguyên phấn đó rất đen nhá ở bên này nó có một cái mic thu âm khi quay phim này nhiều khách hàng mua mình lại cứ tưởng nó bị vỡ nhưng đây là cái mic quay phim trong quay phim nhá đó tất cả cái ống kính nó làm đều là đen đây cái viền này nó sẽ có cái màu viền tương tự với cầu viền của cái này để chúng ta phân biệt được cái viền này sẽ màu viền tương tự của cái này nha để chúng ta phân biệt được đấy đó còn cái ờ, ba uh, cái kính camera này nó sẽ hơi khác nhau hơn một chút chúng ta nên phân biệt là cái này nó sẽ nhỏ nhất so với phần đen xong đến cái này và cái này là cái sẽ to nhất đó, cái này nó sẽ khác hẳn nhau nhá chứ nó giống hệt nhau thì thôi nhá xem chứng nhá nhiều khi hàng fake ấy đó trên này sẽ đèn flash rất là to nha nó sẽ có hai cái ờ, xoáy ở bên trên và bên dưới chứ không phải một xoáy đó và cái này nó sẽ là lớp kính tưởng tượng như là lớp kính nổ lên có thể là nhiều anh em hình dung đây là lớp mica đây là lớp kính nổi lên đó. nếu mà thay lưng nhá nhiều khi chúng ta soi kỹ ở cái mép này những cái mép này là nó sẽ không được đều nó sẽ không đều hoặc là nó sẽ có hơi có một cái nó bị mất bên trong thì nó là bị thay lại kính đấy cái này chúng ta cần phải phân biệt kỹ nhá nên màu nào thế thôi màu trắng này là dễ nhìn nhất màu trắng màu vàng dễ nhất hai cái màu này thì hơi khó một chút nhưng này chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn ở bên trong nó sẽ bị xước xước này, những cái đường sâu bên trong này thì những chiếc máy đấy là đã bị ép lại lưng rồi nhá ở Việt Nam làm là hay bị lộ lắm Trung Quốc làm thì khó bị lộ Việt Nam làm hay bị lộ lắm nhá Ok đấy là về cái ờ, lưng nhá à, tiếp theo chúng ta sẽ đến cái viền cái viền này cũng khá rất, rất là quan trọng và vâng, chung là rất là quan trọng có nhiều cái để chúng ta có thể nhận biết đấy nhá thì uh, đa phần ở Việt Nam mình lúc nãy mình cũng nói đa phần ở Việt Nam thì mọi người đều mua đều mua máy cũ hàng Mỹ đúng không và bên mình cũng vậy chủ yếu là hàng Mỹ thôi và hàng Mỹ thì mình nói thật là đến từ uh, vận chuyển từ đất nước uh, bên cạnh chúng ta đất nước uh, Trung Quốc nhá Đấy. đây thì hàng Mỹ nó khác hàng Việt Nam hay khác hàng nước khác ở chỗ nào đó là nó có một cái anten 5G ở đây ngày trước mình đã làm clip mình nói rồi đúng không đây này đây đó mình nhấc cần cả đống lên ấy thì chủ yếu là mỹ à chủ yếu là mỹ nhá duy nhất con này là hàng không phải mỹ này đấy thì nó sẽ không có anten 5g nó sẽ có một lớp liền đây còn hàng mỹ thì nó sẽ có anten 5g ở đây nhá đây là cái phần nhựa riêng này riêng hàng mỹ nó có thôi thế nên là chúng ta đi mua con nào chúng ta kiểm tra ở phần thông số số bản modem nó không phải nó không phải là ll mà nó có cái này thì uh, chắc chắn là nó sẽ thay vỏ mà chúng ta không để ý Trung Quốc nó thay vỏ bây giờ nó không để ý đấy, đấy. ví dụ như cái này là ZA hàng à, này hình như là hai sim vật lý đó ờ, tí nữa mình sẽ lấy casino cho mọi người xem anh em xem đây là hàng ZA thì nó sẽ không có hay đây hình như là hàng Việt Nam này đây con này là hàng Việt Nam đây thì nó sẽ không có cái anh em đây hay là hàng châu Âu hàng nước nào vậy nó sẽ không có chỉ có hàng Mỹ nó có rồi đó là cái viền đây nhá còn cái hàng của châu Âu ấy thì nó sẽ in thêm một cái ký tự ví dụ dùng rác hay cái CE hay là cái tiêu chuẩn của bên châu Âu nó euro nào vào đây này đây là riêng hàng châu ấy thì nó in nó phải in nhá thì nó in ở bên cạnh chứ nó không in sau lưng như những hàng ngày xưa nữa và in ở bên cạnh này nhá hàng châu in vậy mình rất tiếc mình không có con nào châu Âu đây không thì mình sẽ sâu cho mọi người xem cụ thể hơn hàng châu Âu thì hiếm lắm hàng châu Âu thì ờ, thi thoảng mới có rồi mình không có nhiều rất là hiếm chủ yếu là hàng Việt Nam hàng Nhật Bản hàng Hồng Kông hàng Hàn Quốc là nhiều đó, Singapore thì đầu đầu thôi đấy nhá còn uh, cái cạnh này ý, thì ngoài cái hàng Mỹ là nó khác ở chỗ này thôi đúng không hàng nguyên khác này thôi chứ còn toàn bộ thì nó giống hệt nhau toàn bộ thì nó giống hệt nhau ở đây chúng ta cùng quan trọng nhất là chúng ta xem cái phần phím này phần phím này, đó hàng cái cái căng tiên không nói rồi còn lại phần phím này đó thì chúng ta nên thấy là nó phải đều màu xanh với viền của nó phải đều hoàn toàn luôn nhé nó không có lệch lạc màu đâu nhá cả cái khe sim luôn cái khe sim của con này vì sao lại màu khác bởi vì nó vẫn còn cái dán đây đấy chú bóc ra thì nó phải đều màu đây nó phải đều màu tăm tắp nhá đó và cái nếp cắt của nó là phải phẳng nhiều con nó sơn lại hoặc là xi lại hoặc là làm lô nó hơi múp múp nhưng mà nó phải phẳng này này đó. đó nhìn nó như là một khối luôn nhắm mắt vào vút cái khai xin như là một khối luôn đó nha đấy các viền cạnh như này này thì tất nhiên là chúng ta đi mua máy thì chúng ta nên tránh những trường hợp nó bị cấn nếu trường hợp nó bị cấn nặng ở cái viền này mặc dù người ta có bán rẻ nữa thì chúng ta cũng nên không nên mua bởi vì đã cấn là cái dòng này thì cái viền của nó rất là chắc cho nên rơi cấn là rất từ rơi rất là nặng rất là mạnh nó mới cấn mạnh và cấn thì đa phần là nó sẽ bị vỡ kính vỡ kính thì đa phần là ép lại kính đó máy mà ép lại kính rồi thì nó mất giá trị nhiều lắm nó rẻ thật nhiều chúng ta chấp nhận cái việc chúng ta mua rẻ hơn ba bốn triệu chúng ta đã mua chứ còn nếu mà chúng ta mà rẻ hơn ít quá chúng ta không nên mua đâu nó sức răm răm thì chúng ta có thể chấp nhận được chứ còn nếu mà nó đã là móc thì chúng ta không nên mua đâu nhá đấy cái phần nhựa của cái phần này nó cũng sẽ liền với khối luôn này đấy, phần nhựa anten thường này đó chỗ này nó liền với khối luôn này cái màu của cái nhựa này đều màu nhau họ đưa đều màu nhau nhé họ đều một khối luôn thì nó mới chuẩn và cái màu của cái nhựa này nó theo màu của cái việt đen này thì là xám đen này vàng là vàng này đó bạc thì nó là trắng này đây bạc thì nó là trắng này hay là xanh này thì nó là xanh này đó là chuẩn màu như vậy chứ nếu mà ví dụ con này nó lại vàng thì nó làm lại quá ẩu luôn nhá lưu ý như vậy đây còn tiếp nữa ở chỗ này nó có khay sim nó có khe sim ở đây thì chúng ta sẽ chọc khe sim ra chúng ta chọc khe sim ra nhá khe cái sim nó còn răng chống nước này sim là nó còn răng chống nước và khắc email ở đây đó, cái email này có thể trùng và có thể không trùng bởi vì nhiều trường hợp là nhập lô về và lắp nhập email nhưng nó phải có răng chống nước phải có email còn nếu không có email là lô là là email lô nhá email lõm email lõm thì nhiều khi cũng không cần phải lấy đâu mình phải nói thật là như thế đây nhá còn ở đây thì sẽ có một con hồng kông này con này bảo hai sim đấy ra này đây thì nó cũng sẽ in image nó sẽ khác khác một tí nhé bởi vì cái bản này là hai sim vật lý nó sẽ lắp được một khay sim trên và một khay sim dưới đó thế nên nó không phải in như ở vị trí kia mà nó in ở vị trí bên dưới đây nó in ở dưới này và nó có một cái lẫy như này nếu hàng ZA mà mua mà chúng ta móc ra là khay sim này chúng ta sẽ không lắp được hai sim đâu chúng ta bắt buộc phải có khay sim này khay sim này mua hiếm hiếm vô cùng luôn mua lại linh kiện khay sim này gần như không có luôn mình tìm hiếm lắm không mua được thế nên cái khay sim này là khi chúng ta mua hàng ZA bắt buộc phải có chứ còn nếu mà chúng ta mua hàng ZA mà khai sim như này chúng ta sẽ không lắp được sim thứ hai đấy bởi vì nó không có e sim mà nó chỉ có hai sim vật lý thôi còn bên trên nó là lắp sim thứ nhất này riêng hàng ZA chúng ta mua nó phải như vậy nhá chứ, chứ nếu mà chúng ta mà mua cái khai sim mà nó lại như thế này thì chúng ta bỏ ra này mua nhá và cái lựa chọn của chúng ta phải chuẩn như vậy đây còn khi chúng ta tháo ra thì nó sẽ có một số cái thông tin rất là quan trọng ở đây ở trên này nó sẽ có lắp ráp tại Trung Quốc này đấy, bằng tiếng Anh này bên dưới này nó sẽ có số model bản hiệu này đó. Chúng ta có thể nhìn thấy dòng chữ bé xíu ở đây, ở đây mình sẽ đọc là A2412 bởi vì là cái này là mình nhìn ở ngoài thì mình sẽ nhìn thấy ngay cái camera thì khó nhìn lắm A2412 nhá. Cái này nó sẽ in ở trên máy để chúng ta phân biệt được vỏ zin này vỏ chuẩn là vỏ lô. Nếu nó không có in là vỏ lô nha. nhờ ông còn cạy mẹ đi 2412 nhiều ông phát hiện nhầm lấy ờ, lấy bút cào cào cào cào, cào nó ra để cho chúng ta không nhìn thấy đấy, đấy là những người dựng ẩu dựng ở Việt Nam mới ẩu chứ Trung Quốc nó dựng nhiều khi chuẩn lắm nó không bị ẩu như này đâu cái viền nó quan trọng chúng ta xem ở đây tất nhiên rồi chúng ta có thể thử áp suất này mút cho vào miệng mút nhá mút tụt cái mồm mà được nhưng mà cái này thì mình cũng hạn chế anh em cách test cái này thôi bởi vì nhiều khi chúng ta sẽ sẽ xảy ra cái trường hợp mà chúng ta mút mạnh quá chúng ta thổi mạnh quá nên sẽ bị bắn nước bên trong nó hỏng máy đấy cái này mang tính tham khảo thôi tin cửa hàng là chính nhá đây còn chúng ta cứ nhìn cái sơ qua là như vậy được không chúng ta mút thì chúng ta tự tin chúng ta mút thôi bởi vì là là khi test chúng ta phải phải, phải thử chứ đúng không đó mút mà nó tụt, tụt vào là là chưa bị bị mất áp suất đó đấy nhá là khi chúng ta test ở cái viền đấy đây cái uh, ờ, gà rung nó phải chắc chắn nhé nó không bị long long nhiều cái gà rung nó long long này này là nó hỏng rồi và gạt chắc chắn nút bấm chắc chắn đều nhau nút bấm đều nhau nhé nút bấm một cái mà mẩy quá một cái thì lì quá thì không nên mua đều nhau ok đó, cái viền thì như vậy thôi cái màng loa này cũng vậy này Đấy, màng loa và chân sạc thì ờ, bên sạc sẽ một tí cái này thì cái là cơ bản là màng loa sạc sẽ màu loa mà nó sạch quá thì không có sạch cái nỗi mà nó không có cái màng bên trong thì nguy hiểm nhá phải có nhá đó, cái chân sạc này vậy này à, nó có cái viền này nhiều cái chân sạc nó làm ẩu nó, nó, xấu cái chân sạc nó miết viền như này đó thì mới chuẩn còn đấy bây giờ là cái viền như vậy là chúng ta sẽ xem tiếp là cái màn hình màn hình của con màu nào thì nó giống hệt nhau thôi nhé chúng ta lưu ý là màn hình của con màu nào thì nó giống hệt nhau thôi đây nhá màu đen là màu màu vàng này đó, màu trắng này màu đen đây hay là màu xanh mình sẽ bỏ những chiếc máy qua bên để sẽ rất là nhẹ nhàng thôi đó cảm giác rất là nâng niu những em này bởi vì là mặc dù bây giờ nó dưới 20 triệu nhưng mà nó vẫn là một siêu phẩm nó là ước ao rất là nhiều người bản thân mình cũng vậy mình cũng rất là ước ao có chiếc máy này mình dùng đó mình phải nói đấy nhé, đây nha. đó, màn hình con nào nó sẽ là màu đen đó màn hình con nào sẽ màu đen cái mà chúng ta cần xem ở đây ấy, thứ nhất là cái màn hình nó không bị xước quá là nhiều nhưng nó sẽ không bị ép lại kính đó nhiều khi nhá nó bị đẹp long lanh nhưng mà ép lại kính thì cũng bỏ đúng không nhưng nó không sức quá là nhiều và nó đẹp đây đó. cái màn hình nó sẽ đen một cách tuyệt đối luôn bởi vì nó là tấm nền cao cấp led cao cấp nó sẽ rất là đen nha chúng ta sẽ rất là khó nhìn thấy những cái đường viền này chúng ta phải chiếu đèn và mình đang chiếu một cái đèn cao áp ở đây để mình quay phim nó sắc nét thì mình mới nhìn được cái viền của cái màn hình thôi chứ còn nếu mình bỏ ra ngoài mà ánh sáng thường thì mình sẽ gần như không nhìn thấy đâu chỉ ánh sáng rất là sáng hoặc là ánh sáng mặt trời rất là chói chiếu thẳng qua đây thì chúng ta mới nhìn thấy cái viền này nếu chúng ta cầm cả cây chúng ta chúng ta nhìn không thấy cái viền luôn như là một khối đen kít luôn và khi chúng ta bật lên đấy chúng ta sẽ nhìn thấy cái mép của nó này đấy, cái mép nó rất là đều nhá nhiều cái màn hình lô nó bị dày cái bên dưới ở cái bên dưới này thường thường nó dày hơn hai bên cạnh hay là nó bị lệch màn hình ép lại nó bị lệch đó thì cái đấy là chúng ta nên bỏ bởi vì nó không làm chuẩn zin hàng zin nó phải đều tăm tắp như thế này nó phải rất là đen nha nó phải rất là đen và ở trên này này đó nó là cái cụm tai thỏ mà đến bây giờ iPhone 14 Pro Max nó mới bỏ được cái này đi đó nó cũng phải rất là đen đẹp và rất là liền nhá nhiều cái nó bị hơi chảy mực một tí ở chỗ này ấy thì là nó sẽ hơi chấm chấm đen này cái màn hình nó mất giá trị rất là nhiều luôn gần như bỏ này đi đấy không dùng được không không không nên mua đấy, hoặc à, chấm đen ở cái mép này, này chúng ta nên xem kỹ nhé nếu có chấm đen ở cái mép này chúng ta nên bỏ đấy còn ở phía trên này nó sẽ là màng loa trong này màng loa trong thì nó sẽ làm sát vào màn hình rồi đúng không nó làm sát rồi và thường thường nếu mà mua máy cũ thì nó sẽ hơi bẩn bẩn nhưng nó không nét là căng đầu nó nét căng nhiều khi là chỗ máy đã bị uh, thay rồi còn đây là chiếc máy nó bị thụt ở bên trong là vì sao bởi vì đây là chiếc máy đang dán cường lực thì khi chúng ta đi xem chúng ta xem máy có được dán cường lực hay không nhá đấy bởi vì nhiều khách hàng bên mình xem lại ôi anh ơi con này ép kính nổi sao mà màn dày thế bởi vì đây là dáng cường lực màn hình của iPhone 12 của Pro Max nó làm mình phản khi dáng cường lực vào thì như một khối luôn rất là đẹp thế nên nhiều nhiều khi tưởng tượng là nó là bị cộm lên thì thực ra đây là miếng dán cường lực nhá đó nó bị lõm xong một chút này đây là miếng dán cường lực nhiều miếng dán cường lực nó có cả miền kia viền luôn rồi đó. đó chúng ta phải xem kỹ là có dán cường lực không chúng ta cũng xem nên bóc ra để xem nhé bởi vì nhiều trường hợp là dán cường lực nhưng bên trong nó bị xước ấy nên chúng ta mua cho nên bóc ra xem đó kể cả cửa hàng không khuyến mại tấm dán cường lực thì chúng ta có thể mua miếng khác nhưng khi chúng ta mua chúng ta nên bóc ra xem để xem nó bị xước hay không nhé thì ở phía trên này nó sẽ có một cụm cảm biến cụm ờ, camera trước và cụm camera ờ, uh, deep để chúng ta có thể nhận Face ID thì ở trên này nó gồm có bốn mắt tất cả trong đó có một mắt camera trước chúng ta nhìn rất rất là rõ mắt thường còn ba cái mắt bên này là ba cái mắt sẽ bị nằm chìm đi chúng ta soi đèn rồi chúng ta mới nhìn thấy nó rất là đen nó đen ngang với cả màn hình bên dưới đó nó gồm có ba cái lỗ tròn hai cái lỗ tròn bên cạnh bên này rất đều nhau cái này nó đều nhau nhá, nó không lệch như chiếc máy mình mùa nó mắc mình đã từng làm clip cái này nó đều nhau luôn đó nó đều nhau luôn nhé trên này nó cũng tròn này bên dưới này nó cũng hai ba bốn này đều nhau đó, và chúng ta nhìn kỹ xem nó có một vết xước ở bên trong màn hình hay không nếu mà vết xước bên trong màn hình thì nó là quá kém chất lượng nên là lưu ý là như vậy nhé thì các màn hình chúng ta xem đơn giản như vậy thôi đó tất cả những chức cái khác chúng ta xem ok rồi chúng ta sẽ mở máy lên để chúng ta xem đây này như mình vừa nói nhé máy nó còn bao nhiêu phần trăm pin nó quyết định về cái giá chúng ta xem đã zin rồi nhưng quan trọng là chúng ta xem còn bao nhiêu phần trăm pin và máy đã bị thay thế cái gì chưa thì nó sẽ quyết định về cái giá đó ở đây thì mình đã có sẵn những con máy đầy đủ các loại gần như các loại ở đây rồi đấy nhá đây đó pin 94 pin 86 pin bao nhiêu đây đó pin 87 đa phần bây giờ nó đều là pin không còn cao nữa mình phải nói thật với như các bạn là như vậy chứ pin cao bây giờ không nhiều đâu đây này con này pin 95 này đó pin cao bây giờ là không nhiều đâu ở đây thì mình đã nhập được hai con máy của khách lên đời 14 Pro Max hàng Việt Nam hộp trùng email nhá hộp trùng email này thậm chí con này là 128 thậm chí con này là 52 g này đó hộp trùng email được toàn bộ là hàng con 52 g này nó là hàng ZA hai xin vật lý nhá đó còn con này nó là hàng Việt Nam thì ngày xưa mình đã từng làm clip phân biệt giữa hai cái hàng với nhau rồi hàng Việt Nam có chữ Việt Nam đây đó về cái hộp còn về bên trong nhá đây là những chiếc máy hoàn toàn khách mua mới cứng ở bên mình khách mua bên mình mới cứng và khách lên đòn 14 Pro Max khách quay lại bán đó nhờ khách dùng chỉ tầm khoảng được một năm thôi đó, hơn một năm một chút thôi nhưng mà pin cũng chỉ còn có 86% đây này đó con 52 ghi pin chỉ còn 86% thôi nhưng mà nó là pin zin nó là máy zin chưa hề bóc như thế nào đó những con máy này thì cũng có giá rất là tốt nhé đó, máy nhập lại máy bán lại khách bán lại và mua lên đời máy bên mình bên mình hoàn toàn hỗ trợ khách rất là dài luôn kể cả khách không mua máy mình cũng mình cũng hỗ trợ nhập lại để lên đời bên mình nhé đó hộp pin thế này nhưng mà pin nó chỉ còn có tám mấy phần trăm thôi chứ nó không còn chín mấy phần trăm đâu chín mấy phần trăm nó là dạng thuộc dạng hàng hiếm đấy đó thì chúng ta cùng phân biệt nhé mình nói lại là khi chúng ta đi mua chúng ta chọn những con pin cao đó, chúng ta sẽ lên chọn những con pin cao rất là may thì đợt này là iPhone 12 Pro Max vẫn chưa fix được pin nên khi thay pin lô thì nó báo luôn là pin không chính hãng rồi còn nếu mà không có trường hợp thay pin là fix đến đâu thì chúng ta chọn được con pin cao tất nhiên là chắc chắn là pin zin không phải pin thay và không phải pin kích đó mình cũng chưa thấy ai kích được người ta kích được thì mình không biết là có thật hay không đó nhưng mà chúng ta chọn được con pin cao là tốt nhất nếu mà chúng ta có điều kiện kinh tế bởi vì những con pin cao thường thường giá sẽ cao hơn còn bên nào nó bán bằng giá thì không biết là con nó như thế nào nhưng bên mình sẽ bán cao hơn chắc chắn một điều như vậy bên mình bán những con pin cao mà còn nguyên zin nhá chưa thay thế cái gì thay thế là phải thay thế ở nhà nhà sản xuất thay thế tại Apple thì bên mình mới bán mới, mới bán chứ nếu không thay thế tại Apple thì bên mình không bán hoặc bên mình chỉ có thanh lý thôi nhá các bạn lưu ý như vậy thì nếu mà những con pin cao mà không thay thế gì giá hiện tại đắt nhất bên mình đang bán là dưới 20 triệu trên 19 triệu từ 19 20 triệu tùy màu nhá đó, hoặc là tùy hình thức đẹp hay không à, xấu thì sẽ rẻ hơn số thì dưới 19 ờ, triệu thôi đó ví dụ như con này là pin 95 phần trăm nhưng mà con này hình như là bị à con này nguyên zin này pin 95 phần trăm con này mình bán là cao nhất này đó, màu đen này mình bán khoảng 19 triệu 450 đó máy zin nhá còn con máy này là 256 là cũng là pin zin này con pin 56 nhá chắc chắn là chưa thay thế gì luôn đa phần những con máy bên mình mà pin thấp thì là máy nguyên zin hết toàn bộ chưa thay thế luôn áp suất còn nguyên luôn mút tuột cả lưỡi luôn nhá đó đây con này là hàng pin này là pin 94 nhưng mà là linh kiện màn hình chính hãng này linh kiện màn hình chính hãng đã bị thay màn hình rồi nhiều trường hợp màn hình update bị lỗi giống như là iPhone 13 series mà cầm đi bảo hành Apple Apple chỉ thay màn hình thôi và nó sẽ báo như thế này nhá đây là màn hình chính hãng thì những chiếc máy này giá là dưới 19 triệu có nghĩa là rẻ hơn trên 18 là dưới 19 rẻ hơn những con nguyên zin pin cao là một triệu đấy mặc dù nó rất là xịn mặc dù những con này còn nguyên áp suất cũng là xịn của Apple thợ rất là thích con này mình phải nói thật anh em thợ anh em nào xem clip này có nói đúng không nếu lựa chọn giữa một con pin thấp và một con pin cao nhưng mà đã thay màn hình chính hãng anh em thích con nào chắc chắn là anh em sẽ thích con màn hình chính hãng hơn nên là anh em chọn nhé đó đây con máy tám chín này cũng vậy mình chỉ bán là hơn 18 triệu thôi có những con thấp hơn thì nó sẽ ấy hơn đấy khi chúng ta mở cái màn hình lên chúng ta mở máy lên chúng ta lên xem pin là cái đầu tiên cái thứ hai là chúng ta lên vào chỗ phần cài đặt chung là chúng ta xem nó bị thay thế cái gì chưa nếu trường hợp nó báo linh kiện không xác định ấy báo hình chấm than ấy thì những cái máy đấy anh em nên không lấy lên không lấy hoặc là anh em mua phải thật rẻ thôi bởi vì những cái máy đấy là cái máy nó bị thay màn hình rồi mà thay màn hình ngoài thay màn hình kể cả chúng ta thay màn hình xịn nhá nhưng từ con khác thay xa ấy thì nó cũng sẽ báo là màn hình không xác định bởi vì con nào đi theo cái imei đấy cái series đấy thì nó mới báo được như thế này đây là hàng chính hãng thay mới báo như thế này đó những con mà thợ Việt Nam làm nó giá năm suất lại những chiếc là còn ngon đâu thế nên chúng ta nên chọn những con máy nào như thế này bên mình thì không bán những con màn hình thay đâu hàng, hàng thay ngoài không không bán hoặc là bán thì bán thật rẻ chứ mình không bán giá cao được đấy mình phải nói thật với mọi người hoặc mình thanh lý thôi thanh lý ra rẻ đấy anh em nào cần mua thì mua thôi không có gần như không có bây giờ không có đâu nếu có thì mình sẽ sâu cho anh em xem luôn đấy nha đó thì là cái màn hình của những chiếc máy này ý, tất nhiên là khi chúng ta đầy đủ các thông tin như này thì tất nhiên là tất cả các chức năng nó còn đầy đủ ví dụ truy tông này thì ngày xưa mình đã làm clip hướng dẫn những cái màn hình hay của iPhone X nó sẽ có báo mất chu tông kể cả nó không báo mình thay nhưng mất chu tông nhưng những cái màn hình này còn đầy đủ nhá kể cả màn hình thay chính hãng còn đầy đủ chu tông này là phải con đó đây bật chu tông lên và chỗ độ sáng lên đây cái con màn hình uh, khi bật độ sáng lên gần gần xem xem nhau khi chúng ta đi xem máy điện thoại mình bán cho nhiều khách hàng người ta xem mọi người xem ấy thì thấy màn hình tại sao nó không có giống nhau đó nó không có giống nhau tại sao những con thì ví dụ những con này sáng vàng hơn con này sáng xanh hơn hay con này cũng vàng hơn thì nó một điều thôi màn hình iphone thì không phải là một nhà sản xuất sản xuất ở đâu cũng không phải do apple sản xuất mà người ta đặt ví dụ như là ngày trước thì mình biết là chắc chắn là lg tràng duệ tại Hải Phòng mình ấy là có sản xuất màn hình cho iPhone hoặc là một số công ty khác ví dụ là Toshiba hay Samsung đấy hoặc là một lô sản xuất khác nhau hai lô sản xuất khác nhau thì chất lượng màn hình hiển thị nó sẽ hơi khác nhau một chút nếu chúng ta tất cả đều rất là đẹp nhé chỉ có cái là nó uh, đen hơn hoặc là nó uh, đen hơn hoặc là nó sáng hơn à nó nó nó xanh hơn hoặc là vàng hơn thôi cho đều độ sáng như nhau và rất là đẹp nhé đấy chúng ta nên mua chúng ta cần xem như vậy chứ không nên là chọn một cái màn thấy màn hình khác nhau mà ta sợ nhé đó đấy là mình phải nói thật tùy lô nó sẽ khác nhau đây còn cái cuối cùng là chúng ta xem xem là cái số bạn hiệu lại lần nữa xem là liệu có chuẩn hay không đó cần cách check ờ, cách ờ, check email ở trên hệ thống thì mình đã hướng dẫn rồi chúng ta cùng xem lại clip cũ nhé cái này mình hướng dẫn rồi nhưng mình muốn nói lại với cái này khá quan trọng số bản hiệu mỗi nước nó lại một khác nhau đây có chữ M đứng đầu toàn bộ là có chữ M đứng đầu này đây này M đứng đầu này nó là hàng thương mại bình thường nhé đây M này M này M này nó là hàng thương mại bình thường nó không phải là hàng trả bỏ hành hay không phải là hàng CBO hoặc là phải là hàng fix lại đó là có chữ M đứng đầu còn nếu mà ví dụ chữ N đứng đầu là hàng trả bảo hành chữ F đứng đầu là hàng uh, hàng hàng Sebo là hàng người ta sửa lại rồi người ta đem người ta bán lại đấy người ta bán thanh lý ấy Apple nó làm vậy đó thì những chiếc máy này những chiếc máy thương mại bình thường này kể cả hàng ấy này hàng mà có thương mại thường mà đã thay màn hình rồi là cái hàng mà sửa chữa dịch vụ đó hàng sửa chữa dịch vụ hoặc sửa chữa bảo hành thì bây giờ bảo hành nó gần như nó không đổi đâu cho nên hàng có chữ N là hiếm ở Việt Nam không đổi còn nước ngoài thì mình không rõ nó có đổi không đó ở Việt Nam không đổi thì những cái hàng hàng sửa chữa dịch vụ hoặc là hàng sửa bài nhé sửa bài nhé không phải trả bài đó trả bài nó lại mã khác đó nhưng cái số bản hiệu chúng ta ấn vào đây nhé đây này mỗi nước là một khác nhau mỗi khu vực là một khác nhau ví dụ đây là Mỹ này là a hai hai ba bốn hai này hai ba bốn hai này hai ba bốn hai này hai bốn một hai nó là hàng Hồng Kông này đây hai ba bốn hai này Việt Nam cũng nhiều khi cũng có hai ba bốn hai đó đây sao phải Việt Nam đây là Mỹ này Mỹ này Mỹ này mỹ hết chứ còn việt nam đâu nhỉ có việt nam đâu để mình xem nào có việt nam nào nó sẽ là mã khác hay không hình đây là việt nam này đúng rồi đây việt nam nó là mã khác này đó việt nam nó sẽ là 2411 mỹ là 2 2342 đó thì cái này ấy cái này và cái ở trên khai sim nó phải trùng nhau thế nên khi nhiều khi nó thay vỏ ấy thì nó sẽ không bị trùng nó không trùng bởi vì là các đời máy khác nhau châu lại một mã khác nữa nhé đó lưu ý là nó nằm bên phía dưới màn hình nhé đó, các bạn mua máy các bạn lưu ý như vậy đó nó chỉ có như thế thôi còn lại là chúng ta có thể lựa chọn yên tâm chúng ta lựa chọn thôi. bên mình bán thì mình đã làm clip này thì các bạn chắc chắn là mình sẽ làm những bán những chiếc máy chuẩn nhất bởi vì mình làm clip mình không thể bán vớ vẩn được đó thế nên là các bạn xem clip này mà các bạn thấy hữu ích thì các bạn cho mình một like và chia sẻ mọi người xem còn các bạn mua máy này những cái máy này ấy thì các bạn có thể comment vào dưới video này nhé các bạn muốn mua dòng nào pin cao pin thấp hay là máy thay màn hình rồi hay là máy chưa ấy thì các bạn cứ comment dưới này thì mình sẽ sẽ sẽ số điện thoại các bạn vào thì mình sẽ nhắn cho các bạn Ờ, Zalo thì càng tốt mà không thì mình sẽ gọi điện trực tiếp cho các bạn để mình chia sẻ và chưa mà trao đổi và mua hàng thì mua hàng sản phẩm này thì các bạn đến trực tiếp một trong bệnh viện chay hoặc là các bạn có thể là mình ship ship ship COD cho các bạn các bạn nhận hàng thì các bạn phải thanh toán đấy đơn giản như vậy thôi bên mình bảo hành những chiếc máy này tại shop thì ít nhất là một được một trong vòng 30 ngày còn các bạn ship đi xa thì một được một trong vòng 60 ngày và bảo hành phần cứng trong vòng 12 tháng các bạn có thể nâng cấp lên bảo hành một được một trong vòng 12 tháng tùy các bạn chọn nhé đó thì ngày hôm nay thì mình làm đến đây thôi các bạn xem thì thấy hay nhớ lại mình nhắc lại chia sẻ và uh, ờ, cho mình một like cảm ơn các bạn xem clip nhé chào tạm biệt bạn